Hello các bạn, à, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Văn Hưng Riverside Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện để à, à, à làm nhiệm vụ monetap trên à, nền tảng Ola City ha Rồi đầu tiên nè Đầu tiên các bạn bấm vào nút ba chấm màu xanh lá cây á, các bạn bấm vào rồi à, nó hiện ra cái giao diện Monitab các bạn bấm xem ngay rồi bấm xem ngay à. ở trên đây á, nó có hiện ra là tự thực hiện và chia sẻ link thì à, các bạn bấm tự thực hiện màu xanh là cây các bạn rồi bấm tự thực hiện ha ok Ok, bây giờ nó hiện ra một cái giao diện đó là à, Google Play cho phần mềm monetap Các bạn thấy cái chữ cài đặt, các bạn bấm cài đặt. Rồi, ok, bây giờ nó đòi hỏi là mình phải vui lòng đăng nhập tiền duyệt thì mình bấm đăng nhập. Rồi, đăng nhập tên. Đăng nhập tên Google, tên à, tài khoản Gmail của các bạn, bấm tiếp theo. Sau đó nhập mật khẩu bấm tiếp theo rồi nó chuyển mình đến cái giao diện của Google Play để tải app về ha Ok thì à, ở đây á mình đang à, sử dụng à, trên mình đang hướng dẫn các bạn là trên laptop Tuy nhiên ở đây cái app này đòi hỏi là chỉ có tải về điện thoại thôi các bạn bấm tiếp tục để tải về điện thoại rồi nó yêu cầu mình là đăng nhập lại à, đăng nhập lại cái pass nè rồi bấm tiếp tục rồi nó lại trả lại cái giao diện Google Play lần nữa thì các bạn đợi một một lúc thì nó hiện ra các bạn chọn chỉ các lượt cài đặt ứng dụng qua Google Play.com rồi sau đó các bạn bấm lưu ok rồi bây giờ bạn bấm ok Rồi. Bây giờ nó hiện ra giao diện có phần mềm Monitab, các bạn bấm vào phần mềm Monitab trên điện thoại. Một giao diện hiện ra Monitab của đối tác FE Credit. Ở đây nó có các cái mục là máy ảnh này. Máy ảnh này, danh bà này, đó rồi vị trí rồi lưu trữ và điện thoại rồi ok các bạn bấm đồng ý bây giờ các bạn nhập số điện thoại của mình vào rồi nhập số điện thoại của mình vào và lưu ý à, là cái số điện thoại của mình nhé số 0 đầu tiên trong số điện thoại của mình là mặc định rồi các bạn không cần phải nhập nó sẽ tự động nó hiện ra các bạn chỉ nhập các cái số sau số 0 đó thôi ví dụ nha số điện thoại của các bạn là 10 số 11 số thì 11 số số đầu tiên là số 0 các bạn không cần nhập 10 số tiếp theo các bạn nhập 10 số tiếp theo vào là ok à đó nhập vô ok Rồi sau khi nhập xong á, thì mình à, bấm xác nhận Ừ, ok, sau khi bấm xác nhận xong á thì à, nó sẽ gửi cho mình à, cái mã pin về mình gửi về số điện thoại của mình nhé. Thì các bạn nhập mã OTP này vào trong app bằng cách làm vào trong tin nhắn ha. Rồi nó gửi trong tin nhắn một dãy số gồm 4 số rồi các bạn nhập 4 số đó vào ok sau khi nhập 4 số vào nó tự động nó chuyển qua cái um, messenger tự động của người ta bây giờ ở đây là nó ghi là hồ sơ ngắn gọn này gồm họ tên ngày tháng năm sinh giới tính tình trạng hôn nhân và ảnh chân dung các bạn bấm điền chi tiết dòng màu cam đó các bạn bấm vào rồi ở đây họ tên đầy đủ có dấu các bạn nhập họ tên của các bạn vào rồi tiếp tục đến à, ngày tháng năm sinh ok sau khi nhập xong mình bấm nút tích màu màu màu cam đó tiếp tục chuyển đến phần giới tính rồi mình là giới tính nam mình chọn nam tiếp theo đến tình trạng hôn nhân thì à, hiện tại mình đang độc thân thì mình à, bấm độc thân tiếp theo ok bây giờ là ảnh chụp chân dung rồi ảnh chân dung á, là cần phải sáng này nhìn rõ toàn bộ mặt thứ hai nữa là không quá tối hoặc quá sáng sẽ không được chấp nhận thứ ba nữa là ngồi ở hoặc là đứng thẳng khi chụp thứ tư á, là không đeo kính hoặc là đội mũ khi chụp và thứ năm là mà mặc áo phông hoặc là áo sơ mi khi chụp là tốt nhất rồi ok vậy bây giờ mình bấm mà chụp ảnh chân dung rồi cho phép monetap truy cập chụp ảnh và quay video các bạn bấm cho phép rồi đây là cái hướng dẫn đủ ánh sáng trên khuôn mặt để điện thoại thẳng trước mặt nó là hướng dẫn về kỹ thuật chụp ha rồi ánh sáng này tốt này không đeo kính này không đội mũ các bạn bấm dòng là rồi bây giờ mình à, bỏ điện bỏ kính ra nè bấm tải tiến hành chụp ok thì khi mình chụp lần đầu tiên á thì à, cái chữ gửi đi nó không có hiện lên các bạn có biết là bị lỗi kỹ thuật hay sao á là cái chữ gửi đi nó không hiện lên đó mình à, đọc lại thêm lần nữa xem có sai sót gì không rồi mình sẽ bấm mà chụp lại lần nữa rồi mình bấm tiến hành chụp để điện thoại ra xa một chút Rồi, cái chỗ gửi đi vẫn không hiện lên. Ok. thầy à, gửi đi vẫn không hiện lên cho nên là mình thực hiện chụp lại lần nữa ha. Rồi, bây giờ mình bấm tiến hành chụp. Chụp lại lần nữa. rồi để điện thoại ra xa một chút à, mình để ra xa sau đó mình bấm chụp bấm chụp các bạn thấy chữ gửi đi bấm liền đó thấy chữ gửi đi bấm liền ok bây giờ là tới phần hồ sơ ngắn gọn nó nó tóm tắt cho mình ha nó hỏi là bạn có phải là nhân viên làm việc toàn thời gian được trả lương không? Đó. À, chọn khác nếu bạn là nhân viên bán thời gian hoặc là hợp đồng khoán hoặc là làm việc tự do. Thì à, trong trường hợp này á à, mình à, là thuộc làm việc tự do cho nên là mình bấm khác đó mình đọc lại thêm chút xíu nữa Rồi nó hỏi là bạn có chắc chắn là nhân viên bán thời gian không? Bấm chắc chắn khác rồi bây giờ tới phần hồ sơ tuyển dụng này Ok, loại công việc của mình là tự làm việc chuyên nghiệp ha. chọn tự làm việc chuyên nghiệp. Rồi loại việc làm thì việc làm của mình là toàn thời gian bấm gửi đi rồi thu nhập hiện tại của bạn là bao nhiêu trừ thuế thì à, với mình thì hiện tại 7 à, triệu tháng cho mình là nên là mình nhập 7 triệu ha rồi các bạn cũng nên nhập 7 triệu trở lên thì người ta sẽ dễ à, cho các bạn vay hơn các bạn bấm nút tích màu cam rồi bấm chắc chắn ok hồ sơ của bạn đã được tạo thành công hãy cung cấp thêm một số một vài thông tin cần thiết nữa để Monetab có thể cho bạn biết hạn mức tín dụng của bạn à, thông tin xét duyệt ở đây có chứng minh nhân dân này ngày cấp chứng minh nhân dân này à, tên công ty này nghề nghiệp này chức vụ này Đó. các bạn bấm điền chi tiết rồi các bạn các bạn điền chứng minh nhân dân của mình vào số chứng minh nhân dân vào Rồi. Tiếp tục các bạn điền ngày cấp chứng minh nhân dân. Ok, sau khi nhập xong mình à, nhập tên công ty của mình. Rồi. Công ty này là do mình tự thành lập các bạn. Mình nhập luôn tên công ty ha. Văn Hưng Riverside. Rồi cái ngành của mình hiện tại là ngành à, truyền thông marketing. Mình chọn truyền thông marketing ha. rồi khối uh, chức vụ thì ở đây uh, mình à, làm uh, CEO kèm chức vụ nhân viên bảo vệ luôn nên mình tìm ha kinh doanh rồi mình à, chọn à, ngành à, tự kinh doanh chức vụ tự kinh doanh ha rồi bấm gửi đi ok tuyệt vời rồi à, công việc và nơi ở hiện tại thì bây giờ mình nhập công việc và nơi ở hiện tại vào mình bấm điền chi tiết ok số năm bạn sống à, tại nơi à, số 5 mình sống trên 6 năm ha ok rồi sau năm mình sống ở nơi ở hiện tại thì tùy vào à, thông tin cụ thể của các bạn các bạn điền vào sorry các bạn là cái à, phần mềm này nó hiện lên nó che khuất mất ha à, Rồi Cho phép Monetab truy cập vị trí thiết bị này Ok, các bạn nhập địa chỉ nơi ở hiện tại của các bạn vào. Tỉnh, thành phố này, quận huyện này, phường xã này, rồi số nhà. Ở đây chỉ yêu cầu số nhà thôi nhưng mà mình nhập hơi lố ha các bạn ha nhập à, quá nhiều thông tin cái à, mục à, số nhà ở đây mình chỉ cần nhập số nhà thôi là được rồi bây giờ mình xóa thì mình nhập mình nhập lại nè rồi ok số nhà của mình là số nhà 24 nhập tên đường này thôn xã Ok bắt buộc số nhà là phải ba số trở lên nên là mình nhập là mình nhập ba số ở đây mình thêm số 0 phía trước thì à, số nhà của mình là 24 vậy mình nhập là 024 rồi nó không chịu ha nó yêu cầu phải ba số trở lên cho nên mình thêm số 0 phía trước 024 rồi sau đó mình bấm gửi ok bây giờ xem lại thông tin thì à, nó Rồi Xem lại thông tin ha Bấm xem lại thông tin Sau khi các bạn đọc xong các bạn thấy uh, ok ổn uh, Chính xác rồi Các bạn bấm hoàn thành rồi sau khi mình à, hoàn thành à, làm hồ sơ rồi này thông tin sách duyệt rồi này rồi, bấm đăng ký thông tin ok chúng tôi đang phân tích những thông tin chi tiết do bạn cung cấp để quyết định hạn mức tín dụng của bạn thì à, quá trình này á mình đợi khoảng từ 10 cho đến 15 phút à, ok rồi tiếp tục sau khi mà mình tải monitor về và mình đăng ký xong thì um, mình sẽ vào app của mình tiếp theo ha rồi thì ở đây mình thấy là sau khi mình bổ sung hồ sơ xong mình à, điền các thông tin xong á các bạn thấy này hạn mức được phê duyệt là 21 triệu mình được à, hạn mức phê duyệt là 21 triệu ha thì ở đây là FE Credit à, hợp tác với monetap. thì đây các bạn thấy nào đây các bạn thấy là cần bổ sung thêm thông tin uhm, thì mình sẽ làm như sau ha mình sẽ bấm vào tải lên tài liệu này tải lên tài liệu ok rồi sau đó các bạn thấy ở đây nè nó có hướng dẫn nè hình chụp đúng quy cách là đầy đủ này hình à, hình là phải cần phải à, hình không được mờ không, không rõ chữ chói sáng hoặc là hình không nằm gọn trong khung hình hoặc là sử dụng hình photography hoặc là chụp hình từ màn hình thiết bị khác thì đây là hình chụp ảnh đúng này ok bây giờ mình à, thực hiện cho các bạn ha rồi ok bạn đầu tiên là chụp ảnh mặt trước Rồi chụp ảnh mặt trước Mình bấm vào Mình bấm vào mặt trước Rồi Sau đó mình để gọn trong khung hình nha Ok để gọn trong khung hình Rồi rồi mặt trước rồi sau đó mình bấm là sau đó mình bấm là sử dụng hình này tiếp tới mặt sau mình bấm này mặt sau ok rồi sau đó mình bấm sử dụng hình này rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong ha các bạn ha rồi tiếp tục mình bấm gửi đi ok rồi tiếp tục nó kêu là đăng ký email đăng ký địa chỉ email để nhận thông tin đầy đủ và kịp thời mình bấm bổ sung nữa ha bấm bổ sung để đi email ở đây nó yêu cầu liên kết với tài khoản Google liên kết với hòm thư điện tử ừ, Ok thì mình à, cho liên kết với hòm thư điện tử đi địa chỉ à, mình nhập địa chỉ email của mình vào rồi sau khi mình nhập địa chỉ email xong mình bấm xác nhận ừ. nó kêu là ok thì ở đây nó kêu là vui lòng nhập mã OTP gồm 6 chữ số 6 chữ số được gửi đến hòm thư điện tử của bạn thì bây giờ các bạn vào hòm thư điện tử của mình để à, lấy à, cái địa chỉ ra ha rồi mình vào hòm thư của mình ok mình vào thư của mình đây thì Monitab xác nhận địa chỉ thư điện tử này các bạn click vào rồi sau đó các bạn kéo xuống thì các bạn thấy có một cái dòng mã OTP đây 432 402 rồi các bạn quay trở lại nè nhập vô gì số mấy quên rồi 432 402 Ok sau khi nhập xong thì nó tự động xác nhận rồi chỉ còn vài bước nữa để hoàn thành hồ sơ. Kết quả dự kiến sẽ có trong một ngày làm việc. Hoàn thành hồ sơ của bạn, địa chỉ thường trú và người tham khảo, điền, chi tiết công việc. Ok, bây giờ mình bấm vào hoàn thành hồ sơ. Ok, như vậy á, mình đã hướng dẫn các bạn cách để à, đăng ký và hoàn hoàn thành bổ sung hồ sơ thêm thì trong cái phần bổ sung uh, hồ sơ này á, có thêm là hoàn thành hồ sơ của bạn và điền chi tiết công việc đó thì hai cái mục này rất là dễ mình không cần phải hướng dẫn nữa các bạn có thể tự làm được ha rồi thì cái này á, là mình khuyên là dành cho những bạn mà thực sự có nhu cầu ha các bạn thực sự có nhu cầu thì các bạn ờ, để lại thông tin để các bạn có thể vay đó còn nếu như các bạn chưa có nhu cầu mà các bạn có thể à, để lại thông tin để các bạn trải nghiệm và sau này khi có nhu cầu các bạn vay thì các bạn à, thực hiện ha này rất là dễ rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hưng à, hãy đăng ký kênh của Hưng để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới các bạn nhé còn bây giờ Hưng, à, à, Hưng xin nói lời chào thân ái à, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo 拜拜。